copy pseudonym xong rồi ừ. em em yêu cầu em xong rồi à, video nhưng mà quay video là em không nói hả không nói tất, tất cả tất cả là mắt giờ. À? điện thoại ở đây ở đây ở đây à, xong rồi camera em, ở đây ở đây, rồi, khách xử lý em mà đi ngủ ờ ừ. à, khách xử lý xong rồi em là massage à khách ngủ, khách ngủ. em em massage ừ. không nói không nói hôm nay nói không uh, một một lần ừ. phải không ừ. ồ oh. nhưng à, mà ở à, đây một mình thôi mà khách là sleep rồi ừ. là camera camera camera xong ừ. em là một mình ở đây à nhưng mà anh nội truyền ừ. phải không thoải mái ừ. đằng trước không thoải mái ừ. 그래, 그러게요. 이게 저만의 컨텐츠로 자리 잡았습니다. 저는 이제 마사지 여성분들하고 마사지를 보여드리는 것보다 마사지 관리사분들의 마음 그리고 막 성향 이런 거를 조금 이끌어내고 또 어떤지 알고 싶고 이런 부분들이 있어요. 화면에서 보는 거랑 또 이 친구들이 가지고 있는 능력들을 알아내는 거랑 좀 많이 다른 것 같, 같아요. 어, 엠마사돈예 Em Anh uh, yêu thích loài băng nhìn Bắc Ninh ừ. Nơi Hàn Quốc ừ. nhiều Nhiều đúng rồi ừ. Công ty Samsung Ừ, công ty Samsung Anh uh, năm nay rồi Năm ngày hả? Ừ Samsung Hàn Quốc môn năm Em Hai năm hai năm trước hả à. corona nhiều nhiều ừ. corona em suy nghĩ em muốn đi quê ừ. phải không ừ. oh. sợ ừ, sợ hả ừ. tất cả uh, suy nghĩ trong nhau yeah. Dạ. sợ tất cả đi về anh là vaccine có là đúng không vaccine corona vaccine á à vaccine hả ừ. ba lần em giống nhau ba lần ừ, nhưng mà chưa anh chưa corona chưa có corona hả Ừ, ồ em. một lần Một lần hả? Đau không? đau sốt sốt cái này đau ập hơn nhiều, nhiều ở đây À, ừ. sợ corona nhưng em đi quê em ờ, không làm biết hả? không làm việc Ừ. tất cả là 그리고 sau này ừ. em làm việc ở đấy hả? dạ Ồ, 4 năm. ba năm rồi 음, 쪽몽. <laughs> trời ơi, 난 이거 하지도 않았는데. 음. Hồ Chí Minh thích Bắc Ninh không thích Bắc Ninh là người Hàn Quốc Ừ. Saram nhiều nhiều Ừ. khách nhiều nhiều thích nhưng mà không thích sống Bắc Ninh người Hàn Quốc ở Bắc Ninh nhiều nhiều làm việc nhiều nhiều là ok nhưng mà sống Ừ. sống là không thích 음, hiểu không hiểu. người Bắc Ninh ở Bắc Ninh không thích nhưng mà thích khách nhiều nhiều 음, Bắc Ninh là ăn cơm không ngon mà ăn cơm không ngon. ừ, Ồ, chắc chắn hả? Không ngon. Hồ Chí Không. Minh là ngon. Không biết, anh năm mươi năm mươi. Anh là Hàn Quốc thôi hả? Ăn cơm Hàn Quốc thôi hả? Không, ăn cơm Hàn Quốc ờ, ngon. Ừ, ờ. tất cả ngon. Ờ, nhưng mà ăn cơm Việt Nam, anh thích Hà Nội. Ở ba. Ừ. Làm YouTube một tháng bao nhiêu tiền? <laughs> à, YouTube của anh hả? Ừ. Ờ, anh kiếm trên bí mật tại sao nói em nghe tại sao muốn biết đó hả em muốn biết muốn biết đó ừ. tại sao muốn biết đó em thấy nhiều người làm youtube nhiều nhiều nhưng mà không biết làm một tháng bao nhiêu tiền uh... anh nói đi lần sau em là không mất xa em làm youtube Mm. Oh ngưỡng mộ quá à. trời trời trời trời trời. thích quá à. Ok, 그럼 chúng ta, chúng ta kết hôn được không? kết hôn hả Ừ. ừ Ồ, ồ, kết hôn sao mà em làm youtube giúp anh trong giống nhau trời trời trời trời. hai vợ chồng đi video cùng nhau video Ok. Đi thôi. đi thôi 아, 진짜 농담도 진짜. ôi 음, xin nhé không. Bình thường mà. youtuber nổi tiếng nhiều nhưng ừ. mà anh chưa nổi tiếng nổi tiếng mà nhiều người xem xem nhiều nhiều ừ, đúng rồi lần trước anh đến đây chị gái là điện thoại đúng không ừ. điện thoại kiểm tra đúng không ừ. ờ, xong rồi cho xem là ô nhiều nhiều người ờ à, thế hả ừ. Ồ. lần trước anh đến đây nè chị ừ. gái nè ừ. em điện thoại á ừ. sau nãy em uh, quay video quay video của anh Ờ, uh, YouTube ông ừ. Chắc uh, xem em dạ. em nói tiếng. ờ. <laughs> chuẩn bị em chuẩn, bị, ờ, ừ, Hai mươi sáu tiếng 26 tuổi ờ nói tiếng luôn ừ, em tên là bông bông bông à, bông bông dạ ừ, ok ba vâng. ừ. thích hát karaoke không anh à karaoke ờ uh, karaoke gì <laughs> con con karaoke có con gái hả không thích hát không à hát hát ừ. ờ có à hát Việt Nam ừ. anh thích, thích bài gì um, biết bốn cái rồi bài gì tên tên hả tên là gì tên là ừ. à, em không sai chúng thật sai hát đi hát một bài đi một bài đi hát đi bài dưa hả ừ một chút thôi không ừ, Hát đi Không Kiểm tra Sau đấy chúng ta lại <laughs> người yêu Được Bây giờ là người yêu một tiếng mà Trời ơi Trời ơi, hồi nãy anh thoát kinh là à, bây giờ chúng ta là người yêu Em xem được Youtube của anh Xem ừ. được thôi ơi, Ôi, anh không phải Ở đây khách khách mà Không có Ở đây có. là hai người thôi Saddam xăm trên rồi Anh cho đầy tốn nhẹ Chút xíu, chút xíu thôi Không anh thật sự ngu ngốc Con biết Xin lỗi nha Anh Anh thật lòng xin lỗi Ok Ok Hát <laughs> hay nè ờ. Em muốn xem không ừ? Hát ừ. Em không say chúng ta say có ừ. Em muốn xem không Một chút xem ha Ok massage kết thúc Anh chờ đi Cái này 이 영상 이거 영상 em bao nhiêu kia em hả ừ. 48 à em cao bao nhiêu một mét năm năm mươi hai Không sao. em đang giảm cân mà hàng ngày ngày ăn một cơm một chút xíu Ừ, không sao không sao không sao Con cao bao nhiêu? Anh có 30, à, bay 15 Mà mét 75 ừ. Bao nhiêu ký? 73 73 ừ. ừ. Em nhiều, em có nhiều tiền không? Không Trời ơi, 다, 다 없대 다 남자친구도 없고 음, 돈도 말, 없고 말잘 공부가 돈 없어 음. 손님들이 맨날 물어보겠지 그죠? 네, 손님들이 맨날 물어볼 거예요 카이 hơi nhiều hả bạn trai không bạn trai không hơi nhiều không nam 친구 없어요 뭐냐 em nói 남자친구 없어요 진짜 없어 음. 위, 위에서 뭐 하는 거야? ba ăn cơm chưa chứ tội tội bụng đói bụng không Ừm, em ăn cơm chưa hả em ăn sáng rồi em ăn gì hả em em Sandwich. ăn gì em ăn sandwich Ghét Bánh mì À bánh mì hả? Ừ. Bánh mì à, bánh mì hả? Bánh mì Bánh mì Hàng, người Hàn Quốc là bánh mì Người Hàn Quốc nói bánh mì Bánh mì Ờ Bánh mì anh <laughs> đây hết không? Ừ? Phòng hết không? Anh đây Room À, ở đó hả? Ừ một năm sáu tháng một năm sáu tháng bảy tháng tám tháng ừ. ừ. lần trước là hàn quốc hả à? lần trước hàn quốc hả mỗi ngày mỗi, uh, mỗi tháng ừ. đi hàn quốc ngày 24 đi về đi về hàn quốc à, hôm nay 20 4 ừ. ngày ừ, đi 4 ngày nữa đi về ừ. hàn quốc quay lại ngày 28 4 ngày nữa quay lại ừ, <laughs> đi về đi về Việt Nam giống nhau rồi đó ừ. Hàn Quốc đẹp Đẹp ừ. Bây giờ tuyết Có nhiều tuyết nhiều ừ. Lạnh Miền Nam lạnh quá Lạnh quá, lạnh quá <laughs> Bây giờ lạnh hả? Bây giờ lạnh quá ừ. Em muốn đi du lịch Hàn Quốc không? Có Vé máy bay bao nhiêu tiền? Vé máy bay Jeju được ừ. Jeju là Đi Jeju là 11 triệu ừ. ừ. Được không? Em được không? được rồi ừ. <laughs> ừ. chúng ta đi ừ. chơi luôn ừ. đi nhà luôn nhà mày tôi nghe đang chơi cung ờ, bây giờ <laughs> ừ. ba ở đâu vậy hàn quốc ở đâu seoul seoul hả à, incheon à, tốt nè đẹp ừ. đau không độ ủa ba ừ. hà nội ở ba đi hà nội bạn gái không có à anh xong hà nội hả ừ có ở đâu cặp bạch thân rồi kết thúc rồi nhưng mà bây giờ không kết thúc rồi ừ, tại sao vậy không biết Hồ Chí Minh có không không có Hàn Quốc chưa chưa Hàn Quốc Hàn Quốc có nhiều <laughs> nhiều ờ. ồ nhưng mà bây giờ hết rồi đẹp trai là bạn gái nhiều nhiều nhiều nói là ba bạn gái có không à? không có nhưng mà ở đây là nhiều nhiều nè không đẹp trai mà không đúng không không anh chắc chắn bình thường ừ. ở Hàn Quốc đẹp trai nhiều nhiều ừ. em biết mà nhưng em xem phim nhiều nhưng mà anh cũng đẹp trai mà trai người yêu nhiều Hà Nội một cái Hồ Chí Minh một cô gái Hồ Chí Minh không có Hàn Quốc 10 con gái <laughs> anh là youtuber mà tất cả biết rồi youtuber là con gái nhiều và anh là vui vẻ nè youtuber là con gái nhiều ừ, anh vui vẻ hàng hàng anh Không. video này xong con gái là ô chỗ sa đang hiên chơi chơi chơi chơi xong rồi 어 오빠 사랑해 오빠 남자친구 오케이 자 선입견이 이렇게 무서운 겁니다 갑자기 갑자기 어, 남자친구 여자친구 많은 사람으로 몰고 가요 약간 감각 응 chắc chắn không có em bạn gái ok anh suy nghĩ nhanh nhanh đi nhưng mà anh chưa biết em nói đùa à? em xạo á bạn gái ok 음, hôm nay hẹn hò ngày mai cùng nhau đi Hàn Quốc 음, ok một 어, 30, 아, 30 phút ừ. 아 시원하다 아니 진짜 베트남은 다 어딜 가나 마사지를 잘해 아, Vâng ừ? Lần sau chúng ta uống bia nha Uống bia được không? Uống bia hả? Ừ, thích không? Ừ, ok Nhưng mà em làm việc ở đây nhỉ Em là holiday mà Khi nào? Không biết nhưng mà một tháng là holiday ba ba ngàn À, ok Được, được Nhớ đi uống bia Ừ, em muốn, em muốn ăn gì? BBQ BBQ Hàn Quốc hả? Dạ ok Ông uống bao nhiêu bia? Ờ. <laughs> bà cái Uống bia hả? Ừ. Uống bia là nó uống Chú. Ờ, uống soju hả? Uống soju hai hai hai chai. Ừ, hai cái. Ừ. Em uống soju tốt. Ừ, em uống ăn uống soju hai cái là hết rồi. Ừ. Sai. Sai hả? Ừ. Hai cái sai. <laughs> Không được. Một chút thôi. Ừ, một chút thứ ok làm sao đi uống bia nha à, ok em holiday yeah. em gọi à dạ yeah. 그냥 네 용비야. 음. 자 이렇게 해서 오늘 마사지만 받았고요. 원래는 이제 마사지만 하는 거를 굉장히 좀 힘들어해요. 이발소잖아요. 어, 네 원래는 빙통 마사 니오 니오 컴. nhiều nhiều hả? 아. một, một ngày ba khách bốn khách. 음. 오늘 이렇게 해서 정리를 했고 어, 원래 이발소 와서 마사지만 하는 건 되게 어려운 일이지만 훌륭하게 미션을 수행해 줬습니다. 고마워. 나중에 오빠가 맥주 한잔 살게. 네, 감사합니다. 미안. 응, 응. 고마워, 바이. 가자. 가자. 응. 등이 없어, 등이. 내가. <laughs> 네, 음, 네. 디, 디오라. 응? 디올, 샤넬. 다 붙여놨네 다 붙여놨어 <laughs>